khô mà người à, tháo ra cũng được mà không tháo để đấy khả năng nó thối cũng cũng không sao đâu đấy các cháu nhỏ trên vùng cao là biết đi à, tự giặt đồ quần áo của mình này cho bố mẹ rồi đấy Quý vị các bạn thân mến, hiện tại thì Giang đang có mặt tại à, khu vực à, thôn Tà Đằng, xã Sào Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Như năm trước mà Giang có chia sẻ về các công việc à, mà Giang đang cùng bà con là chở vật liệu tập kết lên trên đó để mình à, chuẩn bị là đổ con đường bê tông là 240 m. Thì hôm nay thì à, Giang lên đây để tiếp tục chia sẻ với mọi người à, công việc của bà con là hôm nay là sẽ đổ bê tông nhé. Có lẽ là trong ngày hôm nay thì à, bên nhóm 1 sẽ đổ xong mọi người ạ và nhóm 2 thì à, sẽ tiếp tục là chở để ngày mai là sẽ đổ nốt. Và cũng cảm ơn à, nhóm thiện nguyện ở dưới ở à, Quảng Ninh hôm qua là có lên đây để gửi trực tiếp cho bà con là 12 triệu đồng thì uh, Giang không lên để ghi hình cho mọi người xem được thì vì uh, hôm qua là 30 tháng 4 này cũng bận nữa thì hôm nay là anh chị là cũng về rồi thì xin mời tất cả mọi người là cùng Giang lên trên đó để xem bà con đổ bê tông đến đâu rồi nhá xin mời tất cả mọi người cùng uh, đồng hành với gian đấy như mọi người thấy toàn cua tay áo đấy nên ừ. à, không không đơn giản đâu chờ được bên này. mọi người là sẽ bắt đầu nối từ cái vị trí mà ngã ba hôm trước mà mọi người đã đổ được một chút rồi này Đấy, đoạn ngã ba này là sẽ chạy vào nhà em trưởng thôn này có một cái đoạn đường chạy vào nhà em trưởng thôn này. chạy vào khu vực bên trong này thì à, còn khoảng hơn một cây số nữa là nguyên cái đường đất như này thôi mình chia tổ ra này thì để làm nó nhanh hơn và tích cực hơn cũng như là mọi người cũng là bà con sẽ có cái tinh thần là mình à, phấn đấu tốt hơn chất lượng bê tông thì uh, mọi người khỏi phải uh, uh, nói rồi là rất là tốt bà con làm rất là tốt hay là mọi người cũng có cái kinh nghiệm làm ấy ở trên này này với cái độ dày như này uh, thì mọi người thấy rồi từ uh, 10 đến uh, 12 cm và con uh, làm uh, tích cực uh, xong nhanh nhá để uh, tham liên hoan nữa yeah, à. liên hoan buổi tối rồi à, bây giờ tối thì không làm được đâu Tối phải đi mua ra trâu về ăn rồi À tối gia đình mua ra trâu về ăn được Ở <laughs> đấy <laughs> được Hợp lý Để những cái ván như thế này này Cái này có người một trâu rồi À đây à, có người một trâu rồi à? Ô thế tốt quá nhỉ Vật liệu về là tí là đi luôn Thịt trâu ra này À thế à Ô thế ngon đấy Da trâu ngon đấy Như hôm trước mà ra có ăn ờ, cái món da trâu bà con rất ngon luôn Đây những cái ván mà mọi người làm như này này Là mọi người đã làm mà ờ, nó Dày là đúng 10-12cm ờ, rồi Nó cứ sẵn như vậy là mọi người đổ bằng như thế luôn Cháu này năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 15 tuổi 15 tuổi à? Dạ, có người yêu chưa? Hả? Có người yêu chưa? Có rồi à? Ai da, đấy mới 15 à, tuổi mà cháu đã có người yêu ấy Chú còn chưa có người yêu mày có trước rồi mà Ôi. Em bố rồi ấy Thế à? <laughs> Nhanh nhở Người, người yêu còn đấy không? Không gần đây à? Nhà sao? lần đâu? Tối mày ờ, cho chú ờ, đi thăm người yêu mày đâu? Thôi tối chú cháu mình mua thịt trâu trong đấy Nhờ yeah. Hả nó cũng thịnh hả? Cũng ốc ra nữa đi Cũng rồi xưa rồi mà thơ luôn Thế tiếc khoan à Chà hả đấy Đấy, cháu nó có người yêu mình uh, chưa có đây này Giang Đây này Giang cũng chia sẻ với mọi người luôn là cái uh, chiều rộng của cái con đường này này con đường này là 1m2 1 hai đến một m ba rất là rộng để à, cho bà con là hai xe máy một người tránh nhau nó dễ và đơn giản hơn. Đấy khu vực này là anh em tổ 1 đang làm nhé. Chất lượng xi này là quá hay rồi. Rất là đảm bảo rồi. Mình thấy bà con trộn uh, rất là kỹ trộn hai lần liền đảo hai lần liền quá méo luôn ừ. bê tông thì nó phải ờ, đúng ờ, ấy rồi nó phải nhão rồi đấy mới gọi là đổ đường bê tông mà buổi sáng dậy bà con có thể là khi mà khô này ấy, mọi người nếu mà nó nắng này mọi người tưới qua nương được để uh, mọi người biết làm gì không ạ à. biết mà không, ờ. à. không có thời gian ừ, đây đây đúng rồi nếu mà mình có thời gian là bà con làm như vậy thì con đường nó sẽ rất là ấy nó hơn ừ. đúng và nó bền hơn chính xác chính xác rồi đấy ờ, nó không có thời gian à, à. chứng tỏ là bà con là cũng đi đổ nhiều đi làm thuê nhiều nên là rất uh, biết bà con thì đang là nhiều đường trên bảng này biết thôi <laughs> Chưa đi làm thuê Hà Nội à? Không đi đâu Ôi rồi thêm một số thanh niên lần trước tôi bảo đi làm thuê mà Đi làm thôi mà À, à. này thì À biết thôi Thanh niên thì đi rồi người già là chưa đi làm cái nhà thì u làm cái tờ làm cái À có như bác là đi làm thuê ở bên mỏ vàng ấy nhở? Làm là đi Đà Nẵng về rồi Đà Nẵng về rồi à? Ai da? Tận Đà Nẵng cả? Vâng, đi Đà Nẵng rồi Ai già, cháu còn chưa được đi Đà Nẵng, bác được đi Đà Nẵng rồi phải... Ờ, Chứng tỏ đồng bào Hâm Mông còn đi xa hơn cả mình 6 giờ đi đấy, 6 giờ đi 6 giờ đi À, à. Chỗ một mình nghe là gồm bao nhiêu người nhỉ? Hết người dạ. 7 hộ 7 hộ thôi 7, 2, 14 đi 9 hộ À đây à Tổ 2 là 9 hộ 9 hộ 9 hộ tổ 1 ờ, này có vẻ đông hơn tổ 2 là, là chắc là một số người đi ấy à Các, các cháu nhỏ đang uh, chơi Hôm nay ờ, các cháu nhỏ là được nghỉ học Hôm nay là mùng 1 tháng 5 ngày à, quốc tế lao động ngày quốc tế lao động mà chị em vẫn phải đi lao động này bà con nó là đi lao động lên này có đừng nghỉ đâu đấy mọi người thì được à, đấy mọi người <laughs> thì được nghỉ nhá đúng không được đi chơi du lịch này thăm bạn bè anh em này được ngồi uh, uống rượu với nhau này còn bà con ở trên này thì một tháng năm đây vẫn phải đảo bê tông đấy làm đường đấy thế như uh, mọi người là Phía dưới này là mọi người đã đảo hết rồi Nói chung là lên trên này làm mà con mình nói uh, những cái câu chuyện nó vui vui để cho mọi người có cái tinh thần làm Nó nhanh hơn đây mọi người ạ Để quên đi cái sự mệt mỏi Cho nhưng mà con là trộn hai lần, liền đảo hai lần Để cho nó đều sau đó mọi người mới uh, uh, nước ba có món gì đây? Su su à? À su su với rau cải đây, mọi người uh, sẽ bắt đầu là đổ nước trộn trộn dần thì đảo một lần thì uh, mọi người nói là nó không đều nó không chắc ấy. Đấy như mọi người nhìn thấy là cái chất lượng uh, bê tông uh, bà con làm khi mà bắt đầu mọi người xoa lên này này Đấy. đây là mình nối ờ, từ cái khu vực này ờ, làm ngã ba này làm gần hết rồi ừ. Cùng có hai mươi mấy mét thôi tổ 1 thì làm có vẻ nhanh hơn tổ 2 thì uh, hơi chậm chậm hai xa tí hay đường trên tí đường hai xe nó cho là hai km không phải đâu tổ 2 chắc là ở trên cao hơn trên kia nó ấy hơn Yeah. Bát dạ. đủ là vật liệu, nó là của một liệu thì đấy không đủ vật liệu. À. Mua ra vẫn từ mua ra từ hay từ mua đâu không được. À. có là ông hết là không có đâu. có mấy mùng hai nhà không có à. mùng nhà không có là ông thôi mà à tất cả là có hết có nhưng mà bên đấy là lười hơn biết thế nào không đều à. có mỗi một hộ có là ông à thế à mình có mùng hộ không có ông bà nữa đấy đúng rồi đúng rồi có mấy là ông <laughs> trong trong à, quá trình mà làm cái con đường này thì cũng sẽ có người là làm không không nhiệt tình không hăng hái không năng nổ và có những người rất là hăng hái và năng nổ đó là điều đương nhiên không những ở nơi khác mà à, ngay trên đồng bào này cũng có người như vậy chứ mọi người cũng không phải là ai cũng giống ai cả nên là cái việc mà mình phân chia tổ cho mọi người làm để cho mọi người có tích cực uh, phấn đấu làm nhanh thì mình uh, được nghỉ Đấy, đi làm những công việc khác bây giờ mình cứ ờ, ấy lại với nhau thì nhiều người người ta sẽ ỉ lại ấy những người nào mà làm lười thì sẽ ỉ lại cho những người mà tích cực làm nhanh phía bên trên kia thì ờ, là khu vực ờ, tổ 2 mà người làm trên đấy hiện tại thì ờ, đang thiếu mấy cát sỏi tổ hai là đang có việc nghỉ thì mọi người bắt đầu chở nốt hơn hai ba chục bao nữa thôi là là xong rồi còn anh em tổ một thì uh, đổ một chút một ngày nữa thôi đoạn nữa là là xong rồi có bông bông sắt đầu này, sắt sắt Si thì ờ, mình để hai nơi nhé mọi người nhé. Đây khu vực này là khu vực mà Giang để si ở trong ờ, nhà dân luôn của người đồng bào trên này luôn. À, tập kết hôm mà Giang có cho bà con chở si lên để gọn gàng và nơi nó khô ráo và mình có kê đàng hoàng. Đấy. Cái này thì bà con là dùng hết một nửa rồi địa điểm nữa thì mình để xi ở khu phía trên cháu hôm nay là nghỉ học một tháng năm nhở bác anh Tri nghỉ Đấy. giờ mình sẽ dẫn mọi người lên dọc cái con đường này thăm à, quan là khu vực à, tổ 1 đã làm nhé đây là khu vực mà tổ 1 của em Hành đã đổ xong đây đoạn này Hôm trước mà Giang có nói chuyện với em ấy thì Giang cũng, cũng ờ, chia sẻ Và em Hành là phân chia ra tổ Để mọi người có tích cực hăng hái làm hơn Đấy tổ nào làm ờ, xong trước sẽ được ờ, nghỉ ngơi Và đi làm những công việc khác giúp gia đình Mọi người là phải đi nương mà Phải đi dãy làm nữa chứ Hoặc có người đi làm thuê ấy Đấy, tổ một làm rất là nhanh nhá từ khu vực nhà văn hóa lên là lên phía trên này rồi Đoạn tổ 2 làm này thì là đoạn dốc nhất rồi Nên ờ, rất là dốc dốc nó cắm hơn khó đi lại hơn mọi người không như cái đoạn uh, tầng một thì nó hơi bằng một chút nó dễ hơn Đây. Cái tổ em hành thì em ấy làm từ ờ, vị trí mà hôm trước có đóng cái cọc đây mọi người tự đo với nhau Đấy, chia đều đây từ vị trí này là khu vực của em hành xuống tận nhà văn hóa phía trên này thì ờ, khu vực ờ, bên ờ, tổ 2 tổ 2 là ai phụ trách nhỉ em nhỉ em à em à thế bảo tổ 2 là làm kém hơn tổ 1 rồi ấy à không mưa là à mưa là gì chở không được à chở không được vật liệu ấy ờ à, tưởng là ấy thấy em tổ 1 bảo là bên tổ 2 là đàn ông là ấy hơn không chịu khó hơn chết anh em cùng nhau cố gắng ờ à thế à thế là em hành ờ, lấy ờ, bên cát sỏi tầm một à do là thiếu thiếu cát sỏi hôm trước là nó trở lên hết nhưng mà do thiếu nên là giang phải lấy thêm một xe cát sỏi lên nữa thì hiện tại bây giờ là bà con đang chở nốt để mang lên mình tiếp tục nối tiếp một cái đoạn đường của bên tổ 2 này Đây, cốt pha thì mình cũng cho đi xẻ hết toàn bộ mới hết mà xẻ thì à, như Giang cũng chia sẻ mọi người luôn là nãy rồi là đủ luôn kích cỡ là từ 10 đến 12 cm hầu như tuần 12 rồi bà con đây khu vực tổ 2 thì hôm qua có đổ được một đoạn rồi hơn à, bốn uh, chục mét đấy do là thiếu vật liệu thì là bên uh, em hành tổ một là <laughs> lấy đi một phần vật liệu của bên tổ hai năm tổ hai hôm nay là mọi người đang uh, chở nốt cái chuyến xe mà Giang có đưa lên uh, một chuyến nữa xe đang đưa lên một chuyến để bà con tiếp tục chở lên để uh, nối tiếp là cái đoạn mà tổ 2 làm xong rồi đấy nếu như mà mình không chia tổ như này thì à, cái à, công việc nó sẽ không hiệu quả mọi người ạ Giang cũng đi làm rất là nhiều nơi nhưng mà mình cũng muốn là bà con đoàn kết nhưng mà mình làm như này thì mình mới biết được ai à, và người thế nào chịu khó tích cực làm hay không đấy bà con đổ rất là tốt chất lượng đoạn mà tổ hai làm là bắt đầu từ cái ờ, khu vực ờ, trường mầm non này mọi người nhá đây là trường mầm non do hôm nay là mùng 1 tháng 5 nghỉ cháu nhỏ ờ, giáo viên nghỉ ấy. còn bắt đầu mọi người đổ là hôm 30 tháng 4 mọi người vẫn làm hôm đấy thì Giang không lên chia sẻ với mọi người được Để hôm buổi sáng là Giang phải bận Có việc ở nhà ấy Đây là khu vực uh, trường mầm non đây Đây bắt đầu tổ 2 Là sẽ đổ từ khu vực này Đến uh, điểm giữa Cái đoạn đường uh, Mà tổ 1 đang nãy là Giang có đi qua chia sẻ mọi người đấy Người sẽ đổ nối đấy và những cái đoạn mà nó khô rồi đoạn bê tông này những đoạn bê tông mà sau khi khô rồi thì Giang sẽ cho em hành là bảo bà con mọi người là lý lấp đất vào hai bên Nên sau đó thì mọi người có thời gian thì mọi người sẽ đi lấy cỏ lấy cỏ thì không phải ở đây đâu mà có thể tận dưới đường ấy xong về đắp vào hai bên đường này để sau khi mà cỏ mọc lên nó sẽ có tác dụng là giữ đất ờ, chống ờ, sói mòn hai là cũng ờ, con trâu con bò có đi lại nhiều thì sau này những cái đất ở bên cạnh nó dẫm vào hoặc con người hoặc xe máy vậy thôi thì nó không lẫn vào những cái đường bê tông này nó thành như kiểu đường đất bê tông thôi mà nó đi nó cũng rất là khó khăn và nó trơn trượt Đấy, cái ba nó cũng lợi cho trâu bò bà con có thể là ăn được luôn cỏ đó mình dùng cỏ may ấy mọi người ạ ở trên này thì không có nên bắt buộc là phải xuống uh, tận dưới đường cái ấy. nên là nếu mà có thời gian ấy, thì nó sẽ sạch con đường thì mình cũng ờ, đúc kết ờ, rất là nhiều những các công trình <laughs> mọi người làm ở nhiều nơi ấy, đang thấy là hầu như là toàn bị đất cát bê tông lẫn lộn vào thôi sau khi mà mình đổ xong con đường lúc khi mà trời mưa đi, đi vào vẫn cứ trơn Đấy, vẫn cứ như kiểu mà đường đất vậy mà gọi đất bê tông ấy còn những cái đoạn mà ngày trước mà Giang có làm trên một con trải Giang có cho bà con đắp đất vào và sau đó thì bà con cũng đã tìm cỏ trồng cỏ vào rồi thì lên đường rất là sạch Đấy, tổ hai mới đổ đến đây thôi mình ạ tầm 40 à, mét còn à, khu vực từ dưới đây xuống khoảng chừng uh, 50 mét nữa 50 mét nữa thì ở tổ 2 mới đổ xong đấy 5 60 mét đấy mọi người khá là nhiều nó nhiều đầy thì ngắt đi đó, nước ấy. trên mục cao là Giang thấy là 100% mọi người là toàn đi con chiến mã bằng ờ, win này thôi Gọi là xích thổ đấy Nhưng con này thì lên dốc mới khỏe được Nên nếu mà đi uh, xe way như mình ấy chỉ đi được người lên thôi Chứ còn này mà chờ lai lên thì rất là khó Nhưng mà con đây Giang thấy nhà nào cũng có một con xe win đầu tớ nó sinh chế nó cái nhà chú cha tôi sẽ sinh chế nó cũng nó chấp tôi là tôi thật sao mà cõng con đi ờ, đảo bê tông này đi làm này người này chiều nay thì uh, em hành cho mọi người là cái ờ, đoạn mình làm xong này cho lấp dần vào mọi người nhé để cho nó chắc ngày mai là mọi người có thể là đi được vì thời tiết hôm nay rất là nắng thì ờ, bê tông để chết thì phải sau 8 tiếng nếu nên là, là nắng còn để nó chết hẳn thì phải 24 tiếng nhưng mà theo Giang nghĩ thì uh, ngày mai là mọi người đi xe máy được rồi chứ không uh, cứ thì hai ba ngày cả nếu nó nắng này đấy đây hình như là mọi người là lấp uh, hết từ trên rồi giai đoạn 1 uh, ờ, là cái uh, khu vực điểm trường này này mầm non này lên điểm trường một non đấy còn phía trên này thì uh, bên nhóm 2 là vẫn đang chở mọi người nhá chở xong thì ngày mai là mọi người đổ là xong luôn trong ngày mai trên này mọi người lấp hết rồi Đấy. đường rất là rộng luôn giang đo chính xác là một mét ba đấy thoải mái hai xe tránh nhau với lại là cho các cháu là đi học lên trường học là đi lại là không không trơn không ướt nữa không bẩn nữa không sợ ngã nữa rồi như cái hôm mà anh Dương lên phát quà ấy nhìn rất là thương tâm anh ấy đã kêu gọi giúp đỡ rất là nhiều Tiếc là anh Dương Tú Phong là không lên được vì anh ấy đang ốm mọi người ạ Để Giang em chia sẻ với mọi người để cho mọi người để biết là con đường hiện tại là đã xong đến 90% à, rồi Chắc là video của Giang cũng à, xin phép được khép lại đây thôi Xin à, kính chúc cho tất cả các bác, các anh, các chị cũng như tất cả mọi người xem video có một ngày mới vui vẻ Hạnh phúc và ấm áp bên gia đình người thân Hẹn mọi người ở video kế tiếp nhé Giang sẽ tiếp tục chia sẻ Ờ, xong cái đoạn đường này còn nếu mà được thì mình tiếp tục triển khai cái giai đoạn 2 là từ đây vào khoảng uh, ờ, 800m nữa